Xin kính chào toàn thể anh chị em trong ngành ôm kính Trên màn hình anh em đang nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F99 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam mà ngày hôm nay thì tôi đã lắp đặt và hoàn thành căn chỉnh cho anh à, Phú ở Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh một dàn sinh pha đầy đủ Con máy cắt hai đầu F99 của chúng tôi thì có công suất motor mỗi đầu là 3 kW hai đầu là 6 kW lưỡi cắt 450 của Wagen tất cả các piston kẹp hay là piston đẩy chụp đẩy lưỡi đều là piston đúc liền trên thị trường hiện nay à, là độc quyền của công ty Factor đường dây của máy là đường dây đặc phi 42 thước là thước inox được nẹp nhôm rất là chắc chắn có đèn led để à, anh em có thể làm việc vào buổi tối được dễ dàng hơn bệ máy giá đỡ nhôm là giá đỡ hai tầng to và chắc chắn đây đây là sản phẩm mà sau khi tôi đã lắp đặt căn chỉnh và cắt thử rất là khít rất là đẹp anh chú còn à, kỷ niệm cho tôi cái khung này bảo à, chú vác về đi bằng điều khiển thì đã được chuyển hóa hoàn toàn qua tiếng Việt anh em nhé rất là sử dụng dễ dàng thuận tiện chữ đẹp như chữ in hoa như chữ máy tính in tiếp theo đây là một con à, máy phay đầu đố thay dao nhanh đây tôi đã căn chỉnh hết dao cho anh phú rồi đặc biệt đấy là một con ép góc CNC điều khiển hoàn toàn bằng à, điện tử trên màn hình cảm ứng ở đây anh à, bật giúp em cái điện đây tôi sẽ cho anh em thấy máy móc góc hạng nặng được điều khiển hoàn toàn tự động ở trên à, bảng điều khiển cảm ứng ở đây anh em có thể thấy đây là sản phẩm tôi và anh Phú đã cùng nhau ép thử phẳng mịn không nhìn thấy vết cắt ở đâu luôn anh em có thể thấy rất là đẹp này thì quá là ra tiền anh em à, ai có nhu cầu mua máy làm cửa nhôm thì à, xin vui lòng liên hệ với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam số điện thoại đã được ghi trên màn hình còn anh em ờ, nào ở Bắc Ninh thì hãy đến trải nghiệm dàn máy làm cửa nhôm ở địa chỉ của anh Phú là ở Đại Xuân Quế Võ xin cảm ơn anh em